Không ai có thể chống chính quyền chỉ bằng miệng. Thông tin xấu độc, cách đây đúng một tuần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính ký ban hành chỉ thị về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông. Chỉ thị nêu rõ, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đảng, nhà nước và của cả hệ thống chính trị. Theo đó, Tất cả các bộ, ngành liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đều có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá. Bên cạnh đó, báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam – Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiệm vụ tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Nếu báo chí vi phạm sẽ bị xử lý. Nhà báo Lê Trung Khoa từ Đức nêu nhận xét, trước tình hình Internet ngày càng toàn cầu hóa, không thể giấu giếm mãi những thông tin không đúng sự thật nữa, thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải tìm cách đàn áp, đe dọa những tiếng nói trung lập và trung thực để họ không dám viết những thông tin sự thật lên nữa. Đó là lý do nhà nước đưa ra những chính sách nhằm áp đặt những ý đồ đen tối của họ với những người viết trong nước và thậm chí cả những người Việt ở nước ngoài. Ông Khoa nói thêm, theo tôi thì Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay luôn luôn dùng những lời lẽ mị dân và dối trá để che giấu sự thật phía sau. Họ định hướng dư luận bằng cách sử dụng toàn bộ những hệ thống, cơ quan báo chí của nhà nước và không cho báo chí tư nhân xuất hiện và phát triển Chính vì vậy mà họ rất sợ những thông tin sự thật được đưa ra, được lan truyền, được bình luận của người dân, bởi nó sẽ làm cho việc tự diễn biến, tự chuyển hóa mà ông Nguyễn Phú Trọng đang rất lo sợ. Cũng chính vì vậy mà họ phải tìm mọi biện pháp, họ vận động mọi cơ quan, đoàn thể trong nước, mọi ngành và mọi bộ để làm sao dập tắt những thông tin mà họ nói rằng xấu độc, nhưng thực tế đó là những thông tin nói lên sự thật, theo định nghĩa của Đảng và Nhà nước Việt Nam, thông tin xấu độc là những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, đổi trắng thay đen, lẫn lộn đúng sai, thật giả hoặc có một phần sự thật, nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu thù địch. Nhà báo Nguyễn An Dân thì có cái nhìn khác. Ông nói, hiện giờ thông tin xấu độc được xem là thông tin không theo định hướng của đảng người ta nói sự thật mất lòng. Kể cả mình nói đúng, nói sự thật nhưng làm mất uy tín của đảng thì đảng cũng coi đó là thông tin xấu độc. Báo chí Việt Nam bây giờ nhiều nhu cầu lắm chứ không chỉ nhu cầu về thông tin. Cũng có khi người viết báo có cái bức xúc của họ muốn làm đúng tâm nhà báo. Còn về luật pháp thì quy định trong lĩnh vực báo chí lại không rõ ràng. Tùy theo quyết định cá nhân của người quản lý báo chí thôi. Khi nào mà người quản lý báo chí thấy nội dung đó họ không thích, thì họ tạm xếp vào thông tin xấu độc. Còn nó xấu với ai, đọc với ai thì tính sau. Nói thông tin xấu độc là nói rất chung chung. Có khi cán bộ của đảng ở cấp dưới họ thấy đó là xấu độc. Lên tới cấp cao thì lại là thông tin tốt thì sao? Âm mưu, thủ đoạn chống phá. Từ nhiều năm qua, những từ ngữ như chống phá hay thế lực thù địch luôn được chính quyền nhắc đến trong tất cả các hình thức tuyên truyền lẫn hành động cụ thể. Chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là những cụm từ thường xuyên được lặp đi lặp lại từ trên các phương tiện báo chí truyền thông của nhà nước cho đến các bài diễn văn của các cấp lãnh đạo cao nhất ở mọi lúc mọi nơi. Trong bài nhận diện, phản bác các thông tin xấu, đọc trên mạng xã hội trên trang web của Đảng Cộng sản, bà Nguyễn Thị Lan, Phó trưởng Ban tuyên giáo viết rằng các đối tượng chống phá còn tập trung lựa chọn những nhân tố điển hình, sám hối, trở cờ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để tập hợp lực lượng chống đối từ bên trong. Xem đây là nguồn tán phát trực tiếp, hiệu quả nhất những thông tin xấu, độc. Nhà báo Nguyễn An Dân cho rằng, không ai có thể chống phá chính quyền chỉ bằng miệng. Cái gọi là chống phá nó cũng chung chung lắm. Nếu nói về chống phá thì người dân lấy phương tiện gì để chống phá chính quyền ngoài cái miệng của họ? Người dân nói đảng là xấu hay tốt không có nghĩa người dân đó xấu mà bản thân ăn tốt đi thì người dân đâu có nói gì được. Cái quyền tự do ngôn luận như vậy mà tại sao gọi là người ta chống phá? Không ai có thể chống phá chính quyền chỉ bằng cái miệng cả. Bây giờ dân trí cao rồi, nếu anh nói chống phá một cách chung chung như vậy là anh coi thường dân trí đó. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam bằng nhiều hình thức là mục tiêu của cả hệ thống chính trị Việt Nam, đặc biệt là những năm gần đây. Cuối tháng 4 vừa qua, báo Quân đội Nhân dân, cơ quan truyền thông của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam – đã phát động cuộc thi báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới. Theo đó, các tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi sẽ góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Ngay trong thời gian diễn ra Đại hội 13, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu bên lề đại hội rằng chúng ta càng thành công thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá vì chúng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta. Chỉ trong 20 ngày đầu năm 2021, Tòa án Việt Nam đã kết tội 9 người trong đó có 3 nhà báo của Hội Nhà báo độc lập với mức án tổng cộng lên đến hơn 60 năm tù giam. Bài viết mới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn toàn những lý luận cổ xưa, Truyền thông nhà nước Việt Nam hôm ngày 18 tháng 5 năm 2021 ca tụng bài viết với nhan đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Bài được cho biết viết nhân dịp kỷ niệm 131 ngày sinh ông Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1890 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026 vào ngày 23 tháng 5. Cụ thể, các bài báo cho rằng bài viết của ông Trọng đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội là vì con người, vì sự phát triển bền vững cho thế hệ hôm nay và tương lai, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng. Trao đổi với đài giờ FA từ Nha Trang hôm 18 tháng 5, Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết ông đã đọc bài viết của ông Trọng và thấy không có gì mới khác biệt tôi, cũng là người theo dõi tình hình chính trị của Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua, thì tôi thấy cơ bản nội dung bài đó không có gì mới. Trong đó ông Trọng đưa ra một số thống kê về GDP, thu nhập tỷ lệ hộ nghèo. Là mới. Chứ còn tất cả những lý luận không có gì mới, vẫn là cũ. Khi đọc cái tích thì tôi cũng đã dự đoán, và đúng như vậy, vẫn là những lý luận cổ xưa từ thế kỷ 19, từ hồi Marx và Engels còn sống. Tôi có viết trên Facebook là bài viết đó là cho Nguyễn Phú Trọng xứng đáng là nhà sưu tập đồ cổ phi vật thể. Trong khi đó, khi trả lời báo chí nhà nước hôm 18 tháng 5, ông Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan trung ương, nguyên tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng bài viết của ông Trọng đã làm sáng tỏ về một vấn đề lớn – phức tạp và phong phú của cách mạng Việt Nam, đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trả lời giờ FA từ Đức hôm 18 tháng 5, luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù chính trị nhận định về vấn đề này như chúng ta đã biết, chủ nghĩa xã hội xuất phát từ chủ nghĩa Marx, nhưng những người cộng sản Việt Nam du nhập về lại không làm đúng với tinh thần mà Karl Marx đã viết. Theo quan điểm của tôi, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là sự bình đẳng. Trong khi đó, những người Cộng sản Việt Nam tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội Việt Nam từ khi họ cướp được chính quyền vào tháng 8 năm 1945 và sự bất bình đẳng đó duy trì đến bây giờ. Về sự bất bình đẳng chính trị, theo luật sư Nguyễn Văn Đài, ở Việt Nam có gần 100 triệu dân nhưng chỉ có khoảng 5,2 triệu người được tự do tham gia đảng phái là đảng Cộng sản. Trong khi đó, hơn 90 triệu người còn lại bị tước quyền đó. Ông Đài nói tiếp, Việt Nam có khoảng 200 ủy viên trung ương, trong đó có các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nắm toàn bộ quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế trên đất nước Việt Nam. Trong khi đó, gần như 99,99% ,99 người dân Việt Nam bị tước đoạt quyền này. Rõ ràng giữa chủ nghĩa xã hội và độc đảng Cộng sản làm mâu thuẫn, mang tính chất triệt tiêu nhau tức là có đảng Cộng sản nắm quyền, thì nó sẽ triệt tiêu đi tinh hoa hay tốt đẹp nhất của chủ nghĩa xã hội, mà nếu có chủ nghĩa xã hội thì không bao giờ có đảng Cộng sản cả. Chúng ta nhìn thấy những gì cốt lõi của chủ nghĩa xã hội thì nó đang hiện diện ở các nước tư bản Bắc Âu hay châu Âu. Đó là sự bình đẳng thôi, cốt lõi là như vậy, bất kỳ xã hội nào cũng hướng về đến sự tốt đẹp đó là sự bình đẳng. Trong khi đó những người cộng sản lúc nào cũng tự hào là họ đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng mà không phải. Nó đi ngược lại toàn bộ những giá trị mà họ ca ngợi chủ nghĩa xã hội. Một trong hàng loạt bài báo ca tụng bài viết của ông Trọng của báo chí nhà nước có ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng vì Giám đốc Học viện Chính trị khu vực hay nhận định bài viết của ông Trọng giúp cho nhân dân, công nhân lao động hiểu về chế độ chính trị của mình. Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Dũng cho rằng Bằng văn phong khoa học chính luận nhưng rất dễ hiểu, bài viết đã lý giải rất rõ những câu hỏi như Chủ nghĩa xã hội là như thế nào? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Trong khi đó, theo nhà báo Võ Văn Tạo, chủ nghĩa Marx có từ thế kỷ 19, hồi đó chỉ có chủ và thợ, chứ không có cổ phần. Bây giờ thế kỷ 21, càng ngày giai cấp công nhân càng biết công ăn việc làm đối với họ là quan trọng. Bây giờ nếu cứ nói giai cấp tư sản bóc lột người lao động, vậy thì nếu ông chủ bán nhà máy thì chắc chắn người công nhân chết trước. Đói ngay. Rõ ràng, theo nhà báo Võ Văn Tạo, dưới quan niệm hiện tại thì giữa người chủ và thợ phải là quan hệ cộng sinh. Đó là người chủ có vốn, nhưng không có công nhân thì không sản xuất được, còn người lao động không có ông chủ thì càng chết sớm nhanh nữa. Đó là quan hệ cộng sinh cần thiết với nhau. Ông Tạo cho rằng nếu hiểu đúng tinh thần của Marx là như thế. Ông nói tiếp, không phải lúc nào cũng nói giai cấp tư sản bóc lột giai cấp công nhân, nó có yếu tố một phần nào trong đó, nhưng rõ ràng đây là sự cộng sinh. Nhưng bây giờ ông Trọng cứ viết theo lý luận cách đây 45 năm mà chúng tôi được các thầy ở trường đại học và sách giáo khoa của vụ huấn học ban tuyên giáo Trung ương tiêm vào đầu chúng tôi. Những lý luận cổ xưa như thế trong bài viết, ông Trọng có nói đến khuyết tật của chủ nghĩa tư bản. Thì theo tôi cũng đúng là các nước tư bản không thể nào tránh khỏi khuyết tật trong quá trình phát triển kinh tế. Nhưng mình chỉ cần giả sử giữa Việt Nam và Mỹ có hiệp định tự do di trú, thì lúc đấy sẽ xuất hiện làn sóng di cư từ đâu đến đâu, Mỹ hay Việt Nam. Người dân người ta biết lựa chọn cuộc sống của người ta chứ. Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết hiện nay, rất nhiều trí thức lo ngại về tình trạng chảy máu chất xám, ai có điều kiện thì vẫn đi nước ngoài, hay cho con cái đi học hành nước ngoài. Hay những quan chức tham nhũng được cũng đi. Báo chí nhà nước cũng có đăng tin. Ông Tạo dẫn chứng việc hàng ngày có một hàng dài người Việt Nam xếp hàng trước sứ quán nước ngoài để xin visa đi làm việc. Hay trường hợp chính người bỏ trốn sang Hàn Quốc theo chuyên cơ của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước đây.